Đây là một cuộc thử nghiệm nhân tính đơn giản. Một nhóm gồm 50 người, để được sống đến cuối cùng, họ phải vận dụng hết chất xám. Nếu phạm phải một trong số những quy tắc, thì bắt buộc phải chết. Người ở đây không phân quốc tịch, không tồn tại bất cứ sự ưu tiên nào. Chính khách, quân nhân, ông chủ trung tâm thương mại, phụ nữ có thai, người cao tuổi nhất thậm chí đã hơn 100 tuổi, bé nhất vẫn còn là bào thai trong bụng mẹ. Tất cả mọi người trong vòng 20 phút nhất định phải bỏ phiếu một lần, người có số phiếu nhiều nhất sẽ phải chết, không có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào, cũng không có ai có đặc quyền. Người tỉnh lại đầu tiên là một cô gái, cô nhìn xung quanh, những người ở đây đều rất kỳ quái, dưới chân họ đều có một vòng tròn. Cô muốn bước ra ngoài, một tiếng chuông cảnh báo chói tai vang lên khiến cô không dám động đậy nữa. Cô muốn gọi người khác dậy, chuông cảnh báo lại vang lên. Một thanh niên lên tiếng đừng nhúc nhích. Cô gái rất sợ hãi, cô không biết những người bên cạnh còn sống hay đã chết. Lại một người phụ nữ nữa tỉnh lại, lớn tiếng kêu cứu. Đúng lúc bước ra khỏi chiếc vòng liền bị một tia sáng màu đỏ bắn vào người chết ngay tại chỗ. Đột nhiên đèn sáng lên, tất cả mọi người đều tỉnh lại, có người thấy thi thể ở bên cạnh, sợ hãi muốn chạy liền bị bắn chết. Cảnh sát không tìm thấy súng của mình, người đàn ông này nói mọi người không được nhúc nhích, tất cả hãy làm theo lời tôi. Cũng đúng lúc này, người vừa bị bắn chết khi nãy giơ tay phải lên. Một vòng tròn sáng lên trong lòng bàn tay, sau đó anh ta bị một thế lực vô hình lôi vào chỗ tối. Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng đồng hồ đếm ngược, trong lòng mỗi người đều có những dự cảm khác nhau. Một người Nhật Bản phát hiện, hình tam giác dưới chân có thể chuyển động, khi nó dừng lại ở điểm nào, chỉ cần nắm tay lại là thể hiện cho việc ra quyết định. Anh ta nói mọi người chú ý đến tay của mình, chỉ cần nắm tay là lại có thể quyết định lựa chọn. Có người thử thử nghiệm, quả nhiên động tác này có tác dụng. Rất nhiều người đang oán thán, điều này là không công bằng. Nhưng có người lại đang âm thầm bỏ phiếu để khiến người khác chết đi. Tiếng đếm ngược lại bắt đầu vang lên, mọi người cùng nắm tay lại, tưởng rằng làm như thế sẽ không sao nữa. Kết quả vẫn có một người phải chết ngẫu nhiên, mọi người lại xoài hai tay ra y ra y muốn từ chối đột nhiên tất cả hình tam giác đều sáng lên phát ra tiếng cảnh báo chói tai từ chối bỏ phiếu vẫn có người phải chết một thanh niên học giỏi lên tiếng mọi người nhất định phải bỏ phiếu thời gian giữa mỗi phiếu là 20 phút đây là thời gian để chúng ta tìm ra kẽ hở thanh niên nói với ông cụ sau đó tiếp tục nói cứ cách mỗi hai phút chúng ta có thể bắt đầu từ những người lớn tuổi nhất để bỏ phiếu ở đây có mười mấy người lớn tuổi mọi người hãy tự mình quyết định ông lão cầu xin mọi người nhưng chẳng có ai đồng tình cả Kết quả không nghĩ cũng biết, mọi người bắt đầu thảo luận, ai ai cũng tự giác nắm tay mình lại, lại một người lớn tuổi nữa bị giết. Một người trung niên trong đó nói, tối qua mình nhìn thấy người ngoài hành tinh, có lẽ nó đang ở trong số họ. Hơn nữa ông ta nghe thấy người ngoài hành tinh nói tiếng Trung Quốc. Mọi người đều cảm thấy ông ta đang nói linh tinh, kết quả ông bị bắn chết. Sau đó đến lượt một người Pháp, nhìn có vẻ đã hơn 50 tuổi. Bà nói mình mắc bệnh ung thư thế nên mới có hình dáng thế này, thực ra mình mới chỉ 36 tuổi. Tất cả mọi người đều cảm thấy bà ấy rất đáng thương, bác sĩ và sát đều nói đỡ bà nhưng thanh niên này không đồng ý phản bác lại. Đến lúc bỏ phiếu, tất cả mọi người đều đồng tình bầu cho cậu ta. Cậu thanh niên bị bắn trúng, chết ngay tại chỗ. Tất cả mọi người lại lần nữa không biết lựa chọn từ đâu. Một người Ấn Độ tự cho mình là thông minh bắt đầu kể chuyện cho mọi người nghe. Nghĩ rằng mình kể rất hay, nhưng đến khi bỏ phiếu kết quả không biết là ai bỏ phiếu cho người phụ nữ ấy. Có người nói, chúng ta nên bắt đầu từ những dân tộc thiểu số. Mọi người lần lượt nói ra danh tính của mình. Nhưng hết một vòng, mọi người cảm thấy nó đã trở thành phân biệt chủng tộc, Thế nên lúc đến giờ bỏ phiếu, một người già lại bị bọn họ bỏ phiếu ra đi. Tất cả lại trở về như cũ, vấn đề tuổi tác lại là thứ được đề cập đến. Lần bỏ phiếu tiếp theo, cảnh sát nói, chúng ta nên loại bỏ những kẻ có tội. Rõ ràng, cảnh sát vẫn có một tiếng nói nhất định. Sau khi người đàn ông xăm trổ bị bắn chết, thời gian sau đó, mọi người bắt đầu bỏ phiếu linh tinh. Chỉ cần có người nêu ra ý kiến, thì tất cả sẽ lựa chọn theo đó. Khi đi được nửa đoạn đường, đã xuất hiện một kẽ hở. Nhóm người chia thành hai phe, Lúc này một cột sáng vàng xuất hiện chiếu lên người đàn ông tóc dài và người phụ nữ mang thai. Kết quả rất rõ ràng, người đàn ông đương nhiên bị loại. Một thanh niên khác lại đứng ra, anh ta nói, ở đây bắt đầu xuất hiện người không bị hại, đó chính là một cô bé và người phụ nữ mang thai. Bất kể chúng ta lựa chọn thế nào cũng nhất định sẽ không chọn họ. Hơn nữa tất cả đều là thật lòng không muốn chọn. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư, tỏ vẻ tán đồng. Một người đàn ông đứng ra nói hộ bé gái và người phụ nữ mang thai, chỉ trích lời của thanh niên có vấn đề, Đúng lúc mọi người đang tranh luận, thời gian bỏ phiếu đã đến, vẫn là thế rằng co, tia sáng đồng thời chiếu lên người bé gái và một bà cụ. Kết quả lần nữa được đưa ra, mọi người nhất trí chọn bà cụ. Bà cụ biết số phận của mình đã được quyết. Mọi người tiếp tục thảo luận vấn đề lúc nãy. Mọi người vẫn không đồng ý bỏ phiếu cho bé gái và người phụ nữ mang thai, lại lâm vào thế bế tắc. Lần này tia sáng chiếu lên người bé gái và người phụ nữ mang thai. Bé gái vô cùng sợ hãi, một thanh niên vô cùng kích động đứng ra nói hãy đồng thời chọn cả hai, nhưng chính anh ta lại bị bắn chết. Sau 20 phút, tất cả đều coi như những việc vừa rồi chưa từng xảy ra, trong đầu mỗi người đều đang nghĩ cách để mình được sống. Mọi người chia hết mũi giáo vào một cậu bé khác. Cậu bé mới chỉ 16 tuổi, cầu xin mọi người bỏ qua cho mình. Một người da đen không nỡ, để bảo vệ cậu tự nguyện hy sinh chính mình, đi ra khỏi vòng. Rõ ràng ông ta phải chết. Mọi người bắt đầu bỏ phiếu, một người, hai người, đủ loại lý do và cách thức, một vấn đề nhỏ cũng có thể khiến một người chết đi. Lúc này chỉ còn lại 6 người, giống như thanh niên lúc nãy nói, người có lợi nhất đến cuối là phụ nữ mang thai và bé gái. Anh ta nói ra trọng điểm lúc này, có một người đàn ông từ lúc bắt đầu đến giờ chưa từng nói một câu nào, thế mà vẫn sống được đến bây giờ. Bởi vì như thế, chứng tỏ rằng tất cả kết quả được mọi người thảo luận lúc trước đều là sai. Rõ ràng kết quả cuối cùng là không có kết quả, quan trọng là mọi người đều sẽ phải chết. Hiện tại còn 6 người, mỗi người đều muốn sống đến cuối cùng, mọi, mọi người tự nhiên sẽ chọn người đàn ông không nói gì từ đầu đến cuối, Trước khi chết ông ta vẫn không nói một câu nào. Mọi người bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc ông ta có phải một người câm không? Lúc này, ở đây chỉ còn lại một thanh niên, một bé gái và người phụ nữ. Thanh niên liên tục xin lỗi, cậu ta nói rằng chúng ta không nên giết hại lẫn nhau, chúng ta có thể không lựa chọn, tất cả để cho ông trời định đoạt. Cậu đoán không sai, cuối cùng tất cả mọi người đều phải chết. Cậu không muốn thấy mọi người giết hại lẫn nhau. Bé gái nhìn em bé trong bụng người phụ nữ quyết định tự nguyện ra đi. Thanh niên vẫn luôn khích lệ nó, nó đúng là một cô bé ngoan, Chúng ta cùng nhau ra khỏi vòng tròn có được không, để người phụ nữ sống sót. Khi cô bé bước ra khỏi vòng tròn, thanh niên đồng thời cũng bầu cho người phụ nữ, cả hai đều bị bắn trúng. Lúc này trong mắt cậu ta mới hiện lên vẻ vô tình lạnh lùng. Cậu ta nhắm mắt lại, nở một nụ cười, cảm giác chiến thắng chiếm lấy tâm trí cậu ta. Nhưng cậu ta đợi rất lâu, vốn tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Tiếng đồng hồ đếm ngược lại vang lên, cậu ta cảm thấy mình bị đùa giỡn, lớn tiếng mắng chửi, tiếng mắng chửi. Tia sáng chiếu đến, chiếu lên người cậu ta và bụng của người phụ nữ mang thai cậu ta bỗng nhận ra vẫn còn một người. Không chút do dự, cậu ta lại bỏ phiếu giết chết đứa trẻ. Khi tỉnh lại, cậu thấy trên trời có rất nhiều đĩa bay. Cậu ta đoán tham gia trò chơi không chỉ có mình nhóm của mình. Đi qua chỗ một đám người đang cùng nhau xem một chiếc phi thuyền lớn. Tất cả những người còn lại ở đây đều là những người sống sót cuối cùng trong số 50 người. Bộ phim kết thúc ở đây, nó rốt cuộc có ý nghĩa như...